chương hấp bếp tôi phải chào tiếng Anh À, hello bạn <laughs> dạ. Mình đúng rác thì mình không biết tiếng Anh nha à, Bạn ơi Cái gì? Ở đây phải địa bàn bạn không? Đây là địa bàn của cui bạn có thể cho mình ở đây ké mình lụm rác ngày được không không sao lụm đi hai đứa mình đồng nghiệp nha nhau mà ờ nhớ nha đồng nghiệp yêu thương yêu thương nhau, nhau, nhau. bạn ơi ơi ờ. bạn có đói bụng không có hả đói bụng không có nói có đâu mình cho bạn cái bánh bông lan nè đâu trời ơi thấy thương quá cho bạn cái bánh bông lan luôn hả ờ vậy bạn có đói bụng không không bạn phải nói có phải tôi mới có cái để cho bạn chứ vậy hỏi lại đi có đói bụng không có ừ đó thì tôi cho bạn nha cho gì vậy cho bạn cái này vui lắm cho bạn này trái chuối nè cảm ơn bạn nha không có gì à, à trời ơi tôi có một bông lan à, tôi có một trái chuối nè à bông lan chuối tôi có một bông lan à, tôi có một trái chuối à bông lan chuối hộp cái hộp ở đâu ra không phải tại vì mình uống rượu á mình hay uống rượu vô đây lụm rác cho nó khỏi mệt á không được đâu trẻ em lụm rác mà đi đi uống rượu là công an bắt chết luôn á vậy hả ừ vậy thôi làm lại nha ừ ừ tôi có một bông lan à, tôi có một trái chuối bông à, bông lan chuối hộp vịt muối hộp vịt muối đâu đây nè định cho mà tới mắc cỡ cái hộp vịt muối nè à. bạn cho mình nha ừ cho bạn nó nhưng mà chia ra đi ờ à, được rồi để chút xíu chia mình ăn trứng bạn ăn muối nha ủa cái đó gọi là chia hả ờ cái sao đọc cho chia mà khôn quá vậy mà không có sao mà anh em mà lụm ghét chung mà yêu thương lẫn nhau nha còn dạ vâng, thôi mạnh ai người đó đi làm đi ừ, đi làm à. đi bên đây tôi đi bên đây nha rồi dạ, đi nha đi đi nha hả này là của tao tao nói cái quần này là của tao tao nói cái quần này là của tao tại sao của mày tao thấy nó trước tao hửi nó trước mày hửi nó trước à đúng tao liếm nó trước mày mày dơ quá kệ mày là mình tao không của tao tại sao là của mày hả tao nói rồi tao thấy nó trước mà bây giờ mày sao tao đã lấy cái quần này là của tao không ai không có lấy nha không có lấy nha bây giờ để xuống để xuống tao nói thiệt với mày tao cho mày cái quần cũng được nhưng mà hoàn cảnh tao rất là bi thương ngày trước tao sống với ba mẹ tao năm ba tao 42 tuổi tao thì lúc đó 16 tuổi mẹ tao bỏ ba tao đi theo người đàn ông khác lúc đó ba tao rất là buồn nhưng mà vẫn cố gắng nuôi tao ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn để bây giờ tao đi lầm rác nhưng không sao không hề trách ba mẹ không hề trách ba mẹ đó là số phận của mình thôi rồi ba tao lại lâm bệnh bác sĩ nói nếu bây giờ ba tao không có tiền chữa bệnh thì ba tao sẽ qua không khỏi chính vậy tao phải lấy cái quần này để về chữa bệnh cho ba tao mày, mày bỏ xuống cái gì mày bỏ xuống ba mày bệnh gì mà mày lấy cái quần mày không hả mày không không có nói được mày bệnh gì không có nói được đâu mà mày phải nói tao mới đưa cho mày cái quần ba mày bị cái gì ba tao bị thòng bị cái gì thòng dài lắm rồi rồi sao bây giờ đi đứng có khó khăn không đi liễn nghiễn không à liễn nghiễn hả ờ. sao mày không kêu ba mày đi lấy cái chân bợ lên mày đi hả sao bợ lên được sao không bợ được hả bợ được đâu chứ là cái đó nó nằm ở đâu nó nằm ở ngoài mà phải không mày không nằm ở ngoài nằm ở đâu nằm ở bên trong trái tim nằm ở bên trong ba mày bị cái gì cái tim thần lần sau mày nói mày nói giùm tao hai chữ một cái đi Ủa, mày nói có một chữ là sao mà biết được ở ngoài trái tim thòng đây còn cái cái khác thòng nữa hả mày không sao mày biết vậy bây giờ mày cho tao lấy cái quần này đi không có tao nói thiệt với mày bây giờ tao đưa cho mày cái quần này cũng được nhưng mà mày phải hiểu là hoàn cảnh của tao còn khó khăn hoàn cảnh của mày nữa kìa hoàn cảnh như thế nào mày có biết không không mày có biết không không mày có biết không tao không có nói không nha gia đình của tao cũng đâu có hơn gì mày đâu sao ba mẹ tao thì mất sớm một mình tao phải nuôi hai đứa em một đứa em trai và một đứa em gái ở nhà ba anh em chỉ có một cái quần mặc thôi mỗi lần đó mà tao mặc cái quần này đi ra đường thì kết luận hai đứa em tao nó ở trường vậy nếu như hai đứa em mày có quần mặt thì mày sống tao phả thân khỏa thân hả ờ sao đã gì bữa nào qua chơi nha mày đi qua làm gì cho mượn cái quần để mặc á khỏi mày một mình tao thôi được rồi tao chỉ cần lấy cái quần này về tao cho em tao thôi mày hiểu không nhưng mà bây giờ hai đứa em mày xong mặc được chung một cái quần được thì nó sẽ ra mỗi đứa một ống mặc như sừng trắng hả ờ nhưng mà đứa con con con con con, con gái đi mà cứ quần bông không sao mà đứa con trai sao mà quần bông được kỳ lắm được nó bé đê mà trời đất ơi em bị bị ba d hả ta coi tao kể chuyện thiệt mày đâu có gì đâu mày diễn trên Lomotion Tao ờ cái chuyện nó bất ngờ lắm tao kể chuyện cái đời thiệt của tao mà thì mày hiểu không cho nên chính bây giờ tao phải lá cần cái quần này về để tao đưa cho nó mặc nó phụ tao nó đi lụm rác để nó kiếm tiền nó vô nhà thuốc tây nó mua thuốc để nó chữa bệnh 3D cho nó ê ba d uống thuốc hết hả hết ờ, xong hết mày bị nhức đầu mày uống gì panadol ờ, ừ ba d uống ba d don thí dụ thí dụ như nó bị ôm môi sao không ôm môi ép tay này gần bình thường được hết cuộc đời là cháu trở lật lọng lắm xã hội cái gì bây giờ cũng làm được hết đó tùng sơn mà còn nổi tiếng mà có liên quan quá hả mày cái nhà bây giờ không nói nhiều nữa cái quần này là của tao nha cái quần này là của tao thôi được rồi bây giờ muốn chồng cái quần này đúng không phải thi đi thi cái gì ừ tao với mày nghe giỏi nhất là lụm rác chính vì vậy tao với mày sẽ thi hát cái gì nhỏ có đi học không à? có đàng hoàng nói chuyện không có liên quan đâu có mình thích thì mình nói thôi à, cái mạng đồ á bây giờ muốn thi cái gì thể lệ sao nè thi hát đúng không ờ ừ. Vậy nhưng mà quan trọng là trong cái câu hát phải có bộ phận cơ thể con người nha nếu mà không hát mà không có bộ phận cơ thể con người xem như mày thua được vì hai đứa em của tao tao chấp nhận tao chấp mày hát trước đó tao chấp mày hát trước tao chấp mày hát trước tao chấp mày hát trước mày hát trước đi hát trước đi tại sao mày không hát chưa nghĩ ra bài sao mày không hát tao cũng vậy hát gì Trời đất ơi, mày mày mày đi lượm rác mà mày xài iPhone 5 luôn hả? Bộ pháp luật đâu cấm lượm rác được xài iPhone 5 à. Nhưng mà cái trước là xài iPhone 6 mà bị mất rồi à, Trời tao nói thiệt với mày công nhận cuộc đời mày hơn thì ra mày mất cái iPhone 6 mà mày lụm được cái iPhone 5 mà Ủa mày nghĩ ơi trời lụm giác mà có iPhone 6 luôn ha Ờ thì đó Thì đó vậy đâu ra vậy? Tao lụm cái mày mất á kiếm bài hát nè không phải đâu trùng hợp ơi trùng hợp cái gì mày khùng quá nguyên cái mặt mày cừ nè ông chỉ trả cho bé đi Tao không có trả được đâu mày khùng quá cái này của tao mà Kiếm bài hát đi kiếm bài hát Kiếm bài hát kiếm bài hát sao mày kiếm được chưa Chưa tao chưa không có biết cái bát wifi của trường public tao biết nè biết là chỉ đi ờ, ở trên là trường hấp lít nha ừ. ở dưới là tiên học lễ hậu học văn bấm không có vô không có vô hay chữ tờ viết hoa đi chữ tờ viết hoa vô lên đi ê tao cũng có bài hát này nè hát đi bài hát đi trong đôi mắt anh em là tất cả phần cơ thể con người đâu trong đôi mắt em con mắt trời ơi được luôn hả sao không được trong đôi mắt em là con mắt hả ờ bây giờ mày hát đi này con hát là coi như mày thua được từ từ đi mày hát con mắt thì tao phải kiếm cái gì gần gần con mắt mày mới được rồi hát đi từ từ từ từ à có rồi rồi hát rồi đây ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa xưa mùa thuở lên ta sẽ thăm từng người à. sẽ đi thăm từng nhà à. sẽ đi thăm từng người. thắc mắc cái gì còn phần cơ thể đâu không có nghe kỹ à mày hát lại coi ta sẽ thăm từng đường có cái con đường sẽ đi thăm từng nhà có cái ngôi nhà sẽ đi thăm từng người mày không hề biết chính tả mày bị điên hả cái đó là ta sẽ đi thăm từng người mày hát sao mày hát ra từng người thì tao hát là tao mới ra chữ người đó cái đó mày cũng tính được đấy hả được thôi cái con ngươi rồi mày hát con không con tao là dạ. cuốn con nào bạn thân ơi mau mau lại tới đây cuốn con nhìn đang xa xa con cún con ma là bộ phận cơ thể con người hả không phải tao hát rõ ràng và mày không nghe hả không có nghe trong đó con cún là con gì chó chó là sủa sao gâu gâu thì đó đó gì gâu nè mày đi qua mày sai cái tao gâu gâu đâu mày không quá cái đó mày phải tự mày tưởng tượng ra cái này người ta gọi là gâu ta gọi là gâu mày không quá tao người miền tây mà kỳ mát kỳ quá à không kiếm được bài hát của coi như tao lấy về tôi, tôi đi có đây nè lẽ đi có con chim nhìn khuyên nhỏ, cháy trong thực ngoan quá rồi và bào dân lấy bắt máy nhích nha, bộ phận cơ thể đâu bộ phận cơ thể đâu nói rồi đó chim nhìn khuyên á thiệt không thiệt để tao kiểm tra lỡ lộn chào màu xem không chương trình quý đàng hoàng mày sao làm gì có ở đâu có đây nè má tao ra coi tao xăm mình con chim nhà khuyên đó Mắt mới gì nó làm một phần cơ thể tao xăm ở đâu xăm ở cái con chuột cái con chuột con chuột có thể con người vậy thôi trời ơi mày xăm mà mày sợ đau mày không dám tô màu bên trong nữa hả? ờ tao thích vậy vẽ thôi ờ vậy hả là coi như là nãy giờ tao mày về chưa rồi chưa trước ờ cái tao tao tao tao mày hát đó Tự suy nghĩ đi tao đang đi suy nghĩ cái gì từ từ giờ hát nè hát đi đêm mà dài lại nhớ mình ơi mình ơi nhớ thương mình về đêm dài lòng nghe thao thức hết hơi hết hơi luôn hết hơi luôn đau quá ừ sao ờ, rồi đó xong rồi không có gì đâu đêm mà dài lại nhớ mình ơi trong cái mình là nó có cái này nó có cái bụng nó có cái dúng luôn khốn ờ, nạn với tao đâu bây giờ nó có ba cái mày không hát được ba cái như tao là coi như mày thua mày hát khó mà sao tao hát được mày không hát được là coi như mày thua tao lấy đó mày thôi được rồi tao thua mày đi nhưng mà phải cho gỡ đi chứ muốn gỡ cái gì nữa tao thương ba mày tao mới cho mày gỡ đó mày gỡ cái gì bây giờ phải, nãy là hát xong rồi đúng không ừ. bây giờ phải kể chuyện kể chuyện gì cái chuyện nha thì cái chuyện như một đứa kể chuyện một đứa kia phải diễn sức lại à là diễn sức lại diễn diễn sức lại câu chuyện diễn đó sức lại được mà diễn sức lại mà không ra là thua rồi mày thích thì chơi ừ chắc mày kể trước Ê sao lúc nào mày cũng nhường tao vậy? Tao mày nhỏ con không tao Sao biết tao nhỏ con mày? Thì nhỏ tuổi là nhỏ con à Ờ à. khác đi, kể đi Sao mày nhường tao hoài vậy? Thì mày nhỏ con tao Ờ à. Sao mày nhường tao hoài vậy? Ủa sao mày hỏi tao hoài vậy? Hỏi đi câu thời gian có thời gian Mày thua bây giờ là câu thời gian hả? Coi suy nghĩ cốt truyện cái đã mới kể được Nhất nè ngày xưa ngày xưa là sao là bây giờ mày kể tao bây giờ mày cho tao kể thì mày minh họa nha mày tao minh họa chưa giờ ngày xưa ngày xưa xưa xưa có một cậu bé cậu bé cậu bé đó bước chân vào cái chợ cái chợ ở chợ gì vậy chợ tốt đi chợ tốt trên mạng bán má ơi nếu mày muốn chợ gì chợ bà chiểu đi chợ bà chiểu nha chợ bà chiểu nha ok có một cậu bé bước chân vào chợ bà chiểu cậu bé đó nghèo lắm đi lụm rác mà lụm rác đang mà. đi giữa trời nắng nắng quá nắng quá mà đổ mồ hôi hết rồi bây giờ nóng quá cậu bé nó đâu có biết làm gì cậu bé nó phải đành cởi hết quần áo ra vậy không được mày chơi cài đâu hả không có được chứ tao không có cởi đồ được mày bắt tới mới gì mà không cởi được không có cởi đồ trong chợ mà chịu được sao vậy phải cởi đồ ra mà chịu bà thấy bà la Mày điên á, cho mày không được tuổi sao Tuổi sao bỏ khoan hết rồi Bây giờ mày có chơi tao cái cốt chuyện tao nói vậy mày phải làm vậy chứ Cho thời tiết khác, cái thời tiết khác đi chắc tao được Thời tiết khác đúng không? Ừ Rồi, có một cậu bé, nghèo tiền kèo, đi lượm rác, bước chân vào chợ mà chịu Trời, đang nắng Trời nắng quá nóng quá, đột nhiên đổ một cơn mưa Khoan, khoan, khoan mấy cái kia tao minh họa tao diễn xích được nhưng mà cái cái từ đột nhiên tao không biết làm sao không biết hả ừ thì mày diễn à đột nhiên hiểu chưa hiểu chưa ừ rồi ngày sửa ngày xưa có một cậu bé nghèo thì còn nghèo bước chân vô một cái chợ trời đang nắng trời mưa xuống cậu bé đó tắm mưa đang nắng có mưa khoái quá mà tắm rồi, tắm, rồi, rồi mày, mày chỉ tao minh họa sao mày sao mày không nhắc lại sao tao làm thì bây giờ tao muốn nói gì tao nói chứ biểu sao mày làm mày làm đi thì bây giờ phải nói kỹ càng chứ có một cậu bé bước vô trời đang nắng nè mưa xuống nè mưa xuống đó tắm mưa tắm mưa mát quá mà đang nắng tự nhiên có mưa sướng quá tắm tắm tắm sau khi dứt cơn mưa quần áo ướt cậu bé phải đành phải lột quần áo rồi cái đường nào cũng về tao lột quần áo à chứ có chuyện tao suy nghĩ vậy rồi mày không làm được mày thua mày không tao không cho mày cơ hội nào nữa tao không gì có tao chứ tới cái gì tới tao tao tao kể mày miếng quả trời nha cho mày gỡ mày ừ sao tao gỡ nha ờ ngày xưa ngày xưa trời có một cậu bé à. bước chân lên chợ chợ nào chợ trời mày điên hả chợ nó điện thoại không rồi mày vô mày nói mưa cho điện giùm tao hả yên tâm đi đến chợ khác phải không chợ đầu mối nha dạ chợ đầu mối chứ ngày xưa à. có một cô bé bước chân vô chợ à. chợ đầu mối à. đang đi đang đi đang tăng đang tăng tăng tăng thấy một cái bọc phía trước tôi mới nhào tới mở cái bọc ra ô em rất là mừng bởi vì cậu ấy thấy được cái váy cậu ừ. váy lên đi cậu váy lên đi hay lắm cậu váy xong váy mưng mê mưng mê mưng mê mưng mê sau đó cậu ấy quyết định tuột cái quần thun mặc cái váy vô người, người ta thử đồ người ta mặc chồng vô được không có được cái tao quy định là cái cởi đâu mặc vô nhưng mà tao cởi ra không có được mà thì cởi ra đi không có được tại sao không được tôi cởi ra mấy thằng đầu mối nó thấy nó lấy nó tiêu thụ con cái đi nó tiêu thụ hả ờ không có được đâu phải được bây giờ cái máy đâu thì mày tuột cho đi tao đưa mày cái máy. tuột mày không đưa tao phả tao cậu thân qua chơi mày chứ sao mày khùng quá mày làm cái khác đi tao làm, cái này tao ừ rồi bỏ cái đó nha bỏ cái đó đi rồi rồi năm 16 tuổi rồi năm 16 lớn tuổi. lên lớn lên à. rất là đẹp trai rồi, ờ, đẹp trai rất là phong độ bước chân cậu bé đến đâu thì các cô gái nhìn cậu bé đến đấy rồi sau đó cậu ấy dầm mưa mưa rất lớn sau cơn mưa đó cậu bé bị đổ bệnh đổ bệnh xong cậu bé thức dậy cậu bé bị bd nửa tháng mày muốn cho mày diễn cái bd nửa tháng không có diễn được ta quy định rồi phải diễn mày đi quá mày chơi có phải làm được chứ mày không quá bây giờ không muốn vậy phải không cứ từ từ làm đi mày chơi mà khó quá nhanh đi nè nhớ nha bây đi ừ, nửa tháng thôi Đã BD, BD ngày qua ngày bảy tám chín ba 30 hết năm nhuận hết BD BD mày biết liệu ha BD BD BD nhầm năm nhùng á cái đó cái chuyện của tao mày chơi khó quá giờ mày bỏ qua mấy vụ đó đi cái đó làm được đâu làm được là à. cậu bé lớn lên à? ừ lớn lên năm 21 cậu bé trở thành một cậu trai trưởng thành trưởng thành phong độ ừ chơi đám bạn ừ đám bạn bị BD ừ anh quá ừ sau đó chơi riết cậu bé bị lay BD luôn mày bị điên hả mày đổi cái khác mày là không có được đổi cái khác có đúng không đúng ừ. rồi mày khó khăn quá giờ đổi cho mày cái khác nè ừ cậu bé lớn lên ừ đưa chân các bạn ừ các bạn rất là đàn ông ừ rất là đàn ông ừ chỉ có cô bé là bị bd nó dễ hơn cho mày rồi đó tao chơi với mày tao chơi đàng hoàng tao nói thiệt cái mày mày chơi ác quá thiệt luôn á giờ tao thua luôn tao không làm á vậy mày thua thì tao cái cuộc của tao cái gì hồi nãy mày thua tao giờ tao thua mày là một điều chứ bây giờ tới tao chứ tới mày đúng không ờ rồi mày kể đi ngày trưa ngày xưa ngày xưa nè có một cậu bé bé nè bước chân vô chợ bước chân vô chợ bỗng nhiên khoan khoan khoan cái kia tao minh họa rồi tao diễn sức từ, từ bỗng tao có biết diễn sức thì tao nói từ bỗng tao mày nhảy lên cái thôi bỗng nó nhảy ờ. lên ờ. bỏng ngày trưa ngày xưa nè có một cậu bé bước chân vô chợ bước chân vô chợ đột nhiên từ bổng ta đang nhớ từ bổng mà cùng với cái lời văn ta ta muốn nói sao ta nói chứ phải làm theo chứ rồi ngày sửa ngày xưa sửa xưa có một cậu bé bước chân vô chợ bước chân vô chợ cậu bé nó thấy sao từ bổng như từ độ mà không nói thì bây giờ nói nè giờ thấy ờ ừ, thấy nhớ là thấy là phải diễn thấy liền ờ rồi, rồi. ngày sửa ngày xưa có một cậu bé bước chân vô chợ bỗng đột nhiên thấy dễ sợ các bạn thấy vậy đó rồi cậu bé nó thấy một cậu bé kia cũng nghèo y chang như mình quần áo thì rách rưới tính bước tới thì thấy cái quần ở dưới đất ai đánh rơi cậu bé nó lụm cái quần lên trao tặng cho cậu bé kia cậu bé kia âm thầm cảm ơn và lặng lẽ bước đi cảm ơn mấy chủ cao à ê mày không được kể chuyện như nha kể chuyện như sai nha bây giờ mày không được cái kể cái câu chuyện của mày không có lời thoại là tao đưa cái quần cho mày bây giờ không có đuôi này đúng không không có đuôi cho mày rồi mày bỏ xuống bỏ xuống ngày xưởng hay chưa ngày xưa có một cậu bé bước chân vô chợ đột nhiên bỗng thấy tự nhiên nó thôi thằng khốn nạn vừa với tao nó không có làm được nhiều thứ bước chân vô chợ đi sau đó cái vụ nó đi tiếp thêm bước chân vô chợ rồi cậu bé nó thấy cậu bé kia nghèo y chang như mình quần áo thì rách rưới cậu bé đó tiến lại gần thì thấy cái quần ai đang rơi dưới đất cậu bé đó lụm lên vừa tính tặng cho cậu bé kia nhưng suy nghĩ trong đầu bây giờ nếu như mình tặng cái quần cho nó mai mốt quần mình đắt thì quần đâu mình mặc cho nên cậu bé đó quyết định để cái quần sau lưng mình và âm thầm quay trở về không may thì cậu bé kia là đi tới vợ chạy đấy mày dụ tao hoài vậy sao mày dụ tao hoài vậy thiệt luôn mày bây giờ mày có thể nào mà không có từ đó luôn được không mày khùng quá cái đó là cái quy định rồi bây giờ mày muốn cái gì mày nói đại đi không có được đâu cái quần tao nói rồi quần này của tao đó tao nói cái quần này là của tao nha mày đừng có giành với tao Ê, nha mày đừng có giành với tao nha sao tao nói cái quần này là của tao quần của tao mày bỏ đi tao mày bóp mày khùng quá mày mày giật một cái một xíu nữa nó gắt bây giờ sao mà gắt được cái quần của tao đấy nó gắt bây giờ đó nó gắt bây giờ mày chân cứ cái mày chỉ cho mày cầm cái đầu này nè rồi mày nói lại cái câu nó, tao nói lại nha ừ cái quần này của tao quần này của tao một hai đó đó đó đó ừ cho mày luôn mày điên quá mà em mày bị 3D mày lấy đi mày khùng quá không sao tao cho mày luôn á cùng cha khác mẹ mà không Không, có được đâu giữ đi mày khùng quá bây giờ mày muốn cái gì mày muốn cái gì đây cất điện thoại nói chuyện mày cất điện thoại nói chuyện bây giờ để đây một quýnh lộn với mày là lát điện thoại nó đập bị chai vô mày lên đấy bây giờ rồi, mày, mày, mày muốn cái gì tao đang hỏi mày muốn cái gì mày thích cái gì nè tao thích ăn cơm mắc thích ăn cơm ăn cơm cho nó chắc bụng à vậy hả còn mày tao thích gì hả ừ mày thích cái gì tao thích bánh mì uống nước tại sao uống mì uống nước bụng nở no dơ à giờ mày sao mày muốn gì mày muốn gì tao hỏi mày muốn cái gì mày muốn cái gì thì có tao muốn cơm tại sao muốn cơm ăn cơm chắc bụng hỏi quà à tao muốn gì tao muốn bánh mì uống nước à. à, không mày phải hỏi chứ hỏi gì mày hỏi tao mới có câu để tao trả lời chứ ờ à, sao hỏi đi ờ tại vì ăn bánh mì uống nước vô đầu bụng nó, nó hơi trời đất ơi tao nói thiệt với mày á gặp mày làm cái gì để bây giờ hả không có làm được cái gì từ sáng giờ chưa lụm được cái gì thôi chia tay đi đường chia tay đi đường ừ, chia tay chia ừ, tay đi ok đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa đi đi mày đi đi mày tao đi đụng gác đây thiệt với mày Thank <laughs> you. Ê Cái bọc tao đâu rồi Mày ngu như con bò á, mày có mày không biết ờ, bảo quản cơ sở vật chất <laughs> Chuyện của mày mày gán chịu À vậy hả Ừ Bạn ơi Cái gì Cái bịch mình bạn có lấy không Mày ngu như con bò vậy đó Cơ sở vật chất sao mày không bảo quản Có lấy mày trả tao đi Mày nghĩ tao lấy tao có trả mày không mày khùng quá mày trả mày mày thù hận năm xưa tao lấy điện thoại mày giờ mày lấy của tao cái gì không tao có lấy mày này đâu tao đi không phải đi có cái điện thoại nè có điện thoại ê có tin nhắn nữa ờ mày đọc đi sao mày không đọc không có biết chữ ờ không biết chữ đọc đi mày đọc đi tao không có biết chữ thì không biết mày mới đọc đi thôi tao không biết chữ mày sấy cái tâm hồn tao hoài chào các bạn các bạn đã bị tôi lấy hai cái điện thoại di động và hai cái bịch rác nếu muốn chuộc lại vui lòng gửi họ tên ngày tháng năm sinh với chứng minh nhân dân rồi nó làm hát ht bốt cho nó sao biết bị bao lần rồi sao để mất rồi thì đó bữa coi livestream á cái vụ mà mấy người ngoài hành tinh gì đó mấy người ta đi ra ngoài không, gian, ờ, ờ, ta livestream người cho vô chứ ta vô ta kêu anh ơi gọi tên em đi mà không ai kêu mày điên quá mày không gian gọi tên em biết cái chữ nó chạy chậm lắm luôn á bây giờ kéo xuống hết tin nhắn rồi nè Trời đất ơi bây giờ tao nói thiệt với mày Gặp mày làm cái gì đó bây giờ hai cái điện thoại với hai cái bịch rác nó bắt luôn rồi kìa Mày biết gặp mày tao cũng xui lắm không thiệt á Tới đi sáng giờ không có gì hết gặp mày cái xui à Tưởng gặp được mày xin làm ăn được Ai về không làm ăn được cái gì mà còn mất hai cái điện thoại nữa Đi đi được ai đi đi với mày Được ai đi đi mày Đi đi đi đi đi đi đi Mày tránh cho tao thưa quý vị các bạn đang ờ, có trong trường ngày hôm nay của buổi tối xem chương trình tình nhạc tràn đầy niềm và tràn đầy hạnh phúc xin chào xin hẹn gặp lại lần trời ơi chưa kịp hát nó tắt bà nó có nhạc rồi tác là đúng rồi già mà nhảy như con ngựa ha ai vậy ai vậy ai chửi tôi quá vậy tác đi tác đi ta đau đau cuộc sống không nhảy được nhiều ai đây bà nghĩ sao bà già bà đứng giữa trưa mà bà, bà nhảy người tân người tân vậy Ủa? già rồi còn có sức để thở mấy đứa nhật nguyệt là nó trẻ hiểu không nó trắng trẻo nó nhìn nó ngon hiểu không nó nhảy thì coi được bà sáu mấy tuổi già sắp chết bà nhảy tôi với bà là bây giờ chung một chế độ chế độ gì xà theo thời gian là sao là cái gì nó cũng xà hết rồi hiểu không chờ ngày xà xuống đất nằm luôn thôi già mà nhảy không có nên hết ở ta già vô duyên quá người ta ra đường tôi nhảy bộ tôi vô nhà anh tôi nhảy ha bà vô nhà tôi bà nhảy là bà chết mẹ bà rồi gì vậy bà nhảy ngồi đường tôi còn chửi bà được bà vô nhà tôi chắc bà có cửa đi ra hả mỗi tao nói thứ già tao nói nhìn cái mặt là không có miếng duyên gì rồi cái mặt không có duyên mà chỗ khác có duyên bà coi không ơi biến thái nha bà tưởng cái thằng gì rồi nó chỉ bằng cái cách vậy làm bà, bà thoát được hả chứ gì nữa tôi mới giờ học mà tôi áp dụng lên anh liền giờ không bà không cần áp dụng bà chỉ cần thằng nào chặn bà lại bà nói một câu là nó bỏ chạy liền câu gì mướp này mày ăn không câu thôi là mấy thằng kia nó sợ chết mẹ liền ai mà nhào vô ăn mướp Mới anh á Mướp phải cởi tôi anh mắc cười với anh Tôi già tôi muốn nhảy thì tôi nhảy tôi muốn hát thì tôi hát chứ anh ngồi Tôi góp ý cho bà thôi bà già rồi thì bà làm sao cho nó phù hợp Trẻ trung nó nhảy thì nó còn được Có cái để coi Chứ ai mà mướp mà đung đưa mà người ta coi bao giờ Hiểu không Già là mình hát cái nhạc nó phù hợp Ví dụ như nhạc Chữ tình Ghi con tố mi Bà thấy không Nó đẹp à. Thấy không? Nó vừa bước ra nó hát duyên phận lại dưới hả miệng không Hả à, không? Còn bà là bà hát dạng như là chữ tình cải lương nó hợp lý hơn bà hiểu không? À, thì nói đàng hoàng vậy đi tôi hát cho nghe cái gì chứ cải lương tôi rành lắm Hát được không? Được Hát nghe coi Đây Tặng anh câu luôn trong bài Lá Trầu Xanh Chưa? Anh hứa với em khi tụi mình nên duyên nên nào Trời đất ơi bà già rồi không có gì nở nữa mà la lớn nên duyên nên nở chứ phải nên duyên nên nở ủa nãy giờ tôi hát cái gì nở không tôi mới kêu nên duyên nên nở thì bây giờ cái câu chữ gì tôi vuốt theo chứ sao trong đầu anh cầm cái bánh bao trong đó không vậy trời trời bà nghĩ bà bánh bao hả chứ là gì bà là cái chấm ở trên cái bánh bao á bà tự hào á Nãy né là nó giật bà nghĩ chừng bây giờ đứng sát sát ổ điện chơi về bà nợ. Bà đứng đây nghe tôi hát nè hát đây anh hứa với em khi tụi mình nên duyên nên nợ đúng nó phải đúng thì một lá trầu xanh cũng nên vợ trầu xanh sẽ thêm đường mà thêm nâu mỗi sáng tinh sương gánh cái trầu mà ra chợ trên con đi dày mà thoáng thoát cái đuổi bà nội cha bà nội cha cái gì vậy già móc nết người ta hát ở nhạc trữ tình thì người ta đứng yêu người ta hát à thấy tôi mày không người con gái chưa một lần yêu ai còn bà ít nhất bà cũng sửa lại là Một lần con gái mẹ chứ một lần yêu ái dụ vậy Già mà vuốt vuốt cái gì vậy Sao anh khó quá tôi hát thì anh cũng chê gì chứ anh biết hát không Xin lỗi cỡ tôi hát nhạc nguyệt kêu bằng ông nội Phải không Trời trời Hồi xưa tôi là thầy Đại Kính Hưng mà Ủa liên quan tới nhật nguyệt Hả Liên quan gì tới nhật nguyệt Mấy đứa đó sao chảy bằng tôi được phải không trời trời trời tướng này còn nhảy được luôn hả trời trời đâu làm một vài động tác sexy coi giới thiệu đi rồi giới thiệu chị qua đi đứng giới tha ra bà nãy anh ơi mình ca sĩ mình làm ơn mình tém bớt hai cái chảo vô anh ơi cái này là đồ thiệt tốt khoe sáu tre nè hãy lắng nghe âm thanh nè lắng nghe âm thanh trời ơi đồ thiệt nó âm thanh nó bát còn bên đây hồi nãy bị kiến cắn nó hết hơi chép má ơi nè đưa vô giữa là banh loa ôi à, nè nãy giờ thấy ông mất nết lắm nha nha gì ai biết ba có vậy mới vừa với bà chứ cái mi đó lát hồi thằng hồ việt trung nó còn hát đó thì có sao đâu đưa cho đâu vậy đâu có phải vô cái thu trung tâm đâu đi xa xa ê giới thiệu đi nói nhiều quá ca sĩ à ca sĩ ô ca sĩ mặc đồ như chiếc khỉ à vậy nha người ta bà mắc cười quá à rồi rồi giới thiệu mặc đồ sao tôi có tiền thôi chứ đó u mặc đồ vậy là có tiền đó hả ủa có tiền sao biết được phải không ờ à, tao già tao bỏ tiền vô ngân hàng à, à, à. mặc đồ gì không được cha dũng cho tao 18 tỷ rồi bỏ vô ngân hàng ai biết đâu à. thấy không cái mặc đồ bình thường mà chả giàu lắm à rồi rồi rồi đâu ca sĩ xin chào huy các bạn xin chào huy các bạn Bà nhái gì vậy bà nội tôi bắt trước ờ, nhật nguyệt hồi nãy đó cái gì nó nãy nó giới thiệu vậy mà nó trẻ nó đẹp hiểu không điện nước đầy đủ nó làm gì cũng dễ thương hết à, à. hiểu không bà là cái dạng như dùng khô hạn hiểu không bà làm gì cũng thấy gớm hết nha à, kệ tôi đi ông ơi rồi giới thiệu ca sĩ nha giới thiệu quý vị các bạn ca sĩ sư phụ của đàm vĩnh hưng ca sĩ được mang tên đàm vĩnh biệt tào lao nhỉ giới thiệu đàng hoàng lại đi đàm gì đàm có hưng rồi ca sĩ đừng có ham chưa Âu mặn như khùng à Security là quay ra ngồi kia canh kìa Canh cái loa cho vậy cha À vậy hả Konnichiwa Ta là thằng chị đẹp phụ phẩm Thật vui thiệt Chứ không phải nơi buồn bà tiện gì bà nào bà già vô gì? đâu có tôi kiếm cái thằng nào đó mở chuyện ma đó tôi đọc cái lời bạc trước khi vô bài hát ủa trước khi hát là đọc kinh cầu siêu vậy hả đọc lời bạc bà ơi sao bà làm mất hứng quá hả dạ dạ dạ quần đẹp ha ô kéo được cái đầu <laughs> trời ơi lạnh quá nó tét làm hai tét gì bà nội tét cái quần bà sao thiệt ủa chứ anh nghĩ tát cái gì trong đó có gì tát hả bà về bà hỏi ông nội bà già mất nết tránh nhà đi Rồi hát hát đàng hoàng nó đọc rõ ràng cho khán giả người ta nghe rồi Cô Trương Chiều ta lang thang trên hệ phố vắng Nào ăn thịt rắn Cô Trương Chiều ta lang thang trên hệ phố vắng Đọc vậy đi Ta cứ ngờ rằng ta đã mất em rồi Ta không biết rằng em vẫn mãi ở trong trái tim ta cần hứa tình yêu là tuyệt vọng Và bây giờ ra đi một lần là mãi mãi Tình yêu thôi đổ cha đó hồn Quỷ gì à Cái gì vậy Hát có đàng hoàng anh làm cho hết hồn vậy Là chuẩn bị hát mà đứa kia bên xin cho việc mình Làm mất cảm xúc làm lại nè Lại đi Tình yêu hơi Ngàn lần Xin tha thứ Xin lỗi hẹn ngàn lần xin lỗi em oh. anh xin lỗi em quên đi những lời yếu anh đã trả cho em trong tận đây lòng ơi mưa mất vai em hãy nuốt mắt em tóc cái gì ông thảy vào mặt tôi vậy vũ đạo vũ đạo gì kỳ ông nội tay thuận tay phải à, vậy bà, bà ngồi bên đây đó thuận tay phải vậy qua kia nha qua bên đây đi bên đây tay trái đi ờ tự nhiên con bóc quăng vô mặt tôi hoài sợ cái đó lắm anh muốn ôm mềm lâu hết ưu phiền xin hãy quên anh một giấc mơ buồn xin hãy quên anh một khe đã tình em sao sai đâu cái gì vậy sao nói thằng bên kia mà có dùng qua đây cũng quăng bên này vậy bị quay vô trong thì cũng là bên đây bây giờ cuối cùng là bên nào bên nào cũng được bên này nữa tôi qua bên kia à quăng vô mặt tao hoài bây giờ cầm micro này là không làm được này hiểu không rồi rồi mưa bay em hay nước bắt em không phải đi không có làm như nó me mình nữa tao không bị đâu có lúc đổi đổi đổi cho nó sinh động tào lao hả à? nãy giờ có đau lưng không hơi hơi đau lấy tiền mua iphone đâu có dễ à. ừ. sao còn bài gì nữa không anh trời ơi gì vậy sao tôi thấy quen quá ai quen không nhớ anh sao anh đây trời ơi em nhớ rồi trời đất ơi mấy chục năm rồi mới gặp lại anh có nhớ em không làm sao quên được ngày nào cùng nhau lang thang trên hè phố bây giờ già hết rồi ơ ờ, em là ai dạ không nhớ nhắc cái tên nhớ liền tên gì em ai nhã phương nè nhã dạ, ba nội mày mày nhã cái gì mày nhã nhã gì mày anh ơi sao anh quánh em vậy anh anh sợ cái tên đó lắm hả tao đang vui mày làm tao nổi da gà sao vậy đừng hỏi nữa mai lên báo mệt à, còn anh là không nhớ anh sao anh là hồ việt Chung. trời Trời ơi Quyền là nô lệ cho em Quyền yêu em suốt cuộc đời Ân cần chăm sóc khi em bị bắt cóc Trời sao anh hát nhạc sòng vậy anh Thì đó ca sĩ trẻ vậy nó hát vậy đó Trời ơi không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này Tại sao ngày xưa bỏ tôi mà đi Trả lời đi Có đâu tại ngày xưa má em nói anh hát nhạc xàm quá không cho quen <laughs> Tôi biết Ngày xưa em chê tôi nghèo Đúng không Có. Em theo cao sang quyền quý Nhưng mà thời điểm đó Gia đình nào mà không nghèo Chỉ riêng gia đình tôi là nghèo thiết tha và kiên nhẫn nhất Nhưng mà sau đó tôi đã vượt khó Tôi đã trở thành giàu có Nhờ tôi kinh doanh Kinh doanh gì vậy? Bán sim Mobifone ha ha Bán sim tám Cái sao? sim mà bỏ vô xài hết pin chứ không hết tiền Ủa sao hay vậy anh? Trời ơi Tôi mua thêm cái alo nữa Tôi nhét vô tôi gọi Nhiêu tiền cái đó? chịu sao Trời ơi rẻ vậy Ừ vậy chứ đâu thấy tặng cái nào à. Dễ gì bà nội à. Thì đó Tôi kinh doanh sim Tôi mua hết sim thị trường về tôi bán trong xóm tôi thôi ông già bà già khoái lắm bị gọi qua nước ngoài rồi gọi về quê cho con đó à. già tới ông sáu mấy bảy mấy tuổi mà à. bán cho cái chim bà già tới bán hai chục cái chim tôi bán sạch trong vòng 3 ngày trời ơi già quá rồi sau đó đổ nợ luôn ủa gì kỳ vậy anh bán thiếu không nhưng mà anh ta cũng trả mà hẹn không à có ông tám mấy tuổi còn bao nhiêu cái chim dạ còn trăm cái lấy thêm 500 cái nữa dạ bác ơi trả tiền tuần sau tao trả tiền cho mày được không dạ được ừ qua ngày hôm sau chết mẹ rồi sao vậy không ai trả tiền thua luôn trời ơi sao buôn bán tao lựa người nào mà trẻ tao bán đi anh không nói chứ làm cũng được lắm làm môi cũng được lắm được không sao? lương á nhiêu nhiêu 180 triệu một tháng hả một năm á bằng cái rau tháng tăng tới một triệu chắc nhân viên mua nhà lầu hết đã à. trời đất ơi trời ơi con nhiều con mụ con bán nó sim nó lời quá ha nhưng mà thôi giờ già rồi ừ. thôi về gia đình chứ tôi bà giờ có hàng gắn đâu được gì đâu sao vậy thấy hai đứa mình còn hợp với nhau mà không bây giờ bà hợp với thứ khác hơn là tôi thứ nào lòng gà ủa mắt cái giống ông gì hợp với lòng gà xào mướp ngon lắm anh ơi sao anh già rồi mà anh mất dạy anh nói chuyện cho nó vui ngày vui tháng mà chứ già rồi nói gì nói chứ bà nhìn vẫn còn ngon thiệt không chứ sao phải không cỡ tôi mà quất năm chai bia vô thấy bà ngon liền mua năm chai bia cho uống nha hai chai xỉn mẹ rồi bà không bao giờ ngon trong mắt tôi được đó chưa thôi về lo gia đình đi không? không ờ, vậy tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ nằm đợi anh nha tôi hỏi tắm rửa sạch sẽ xong ngủ tới sáng đi bà nội dành sức để sống nha dạ thôi đi về về đi con dạ trước cái về cho em chào bà con cái dạ đi ừ dạ lắm có dạ xin đừng có chào vị khán giả bình dương ạ à. đông quá đông quá bây giờ Trời, hot ghê ừ trời đất ơi mai có đi học không con ờ giờ này còn ngồi đây chắc mai bị đuổi luôn hả cảm ơn bây giờ hát bài trước khi chia tay à, bây giờ hát nhạc sung hay nhạc, nhạc buồn ừ nhạc buồn lát hồi gì chung ra hát cái ngồi trọng á chứ tôi hát nhạc sung quen rồi hát nhạc buồn cũng hát được bài hát mang tên khóc thầm cái tên nó buồn mà nhạc nó sung nhạc lên đi chơi cái đùi này nó lỏng lắm nghiêm cấm nghiêm cấm các loại hình thức dịch quần nha khiến em đi rồi anh về lãng lạc điều hiu ngoài trời trong tỏ mà sao ướt tôi mi gầy bóng đêm ngỡ ngàng vì quạnh hiu khép tôi đi lại và thương nhiều trời ơi thương nhớ bao năm ăn nồng bây giờ lìa xa anh thương em đây cách biệt nụ cười đường xa gió lạnh mưa nhiều và đời em đắng cay chẳng nhiều bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau một người chia sẻ cho nhau mà giờ này sao lắm thương đau mấy đêm qua rồi nghe từng là đồ ngoài sân từng hồi chuông đổ mà sao trái tê trong lòng vắng em cô phòng đàn quạnh yêu nhớ em nhớ từng là nơi thờ. giờ đây tôi biết xa em sẽ làm chết cả đời anh đến đây mỗi đứa tặng một cái alo alo tám tám alo rồi hot girl hot girl hot girl lên đi kẹo đi cha bảo vệ không sao đâu lên đi đánh ra đi nhà ơi hả cái gì anh tu chuẩn bị nha chuẩn bị nha cảm ơn chú không mà sao hết đôi mi ngại bóng em nâu nàng nghe từng lá đồ ngoài sân từng hồi chuông đổ mà sao lại ghi trong lòng bóng em cô không là quạnh yêu nhớ em nhớ từng là nơi thờ giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời anh bây giờ xuất hiện ca sĩ mê gái suốt ngày viết về gái không nô lệ tình yêu anh nguyện chết vừa yêu hả em xem bình dương hả tham sao mày ta ca sĩ hồ viết chung à, chung đâu à em lần đầu tiên hồ bình dương xin được đến các vị là chào tân đồng nhất xin cảm ơn rất nhiều một tay lớn cho hồ chung